chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Và mình là Đoàn đây Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cảnh ờ, trà cổ về tận dưới Sa Vĩ các bạn nhé Và mình sẽ mời các bạn vào trong này ờ, tham quan và cùng với mình xem ở bên trong này có những gì thú vị nhé mọi người nhé Hiện tại mình đang có mặt ở đài biểu tượng các bạn ạ Nếu mà viết hình chữ S dọc chiều đất nước thì ờ, ngoài bút đặt xuống đầu tiên cũng chính là cái nơi mà mình đang đứng tại đây các bạn này đây là tòa biểu tượng nhé mình đang có mặt ở đây thời tiết ngoài Bắc này rất là lạnh luôn các bạn ạ tuy là trời nắng nhưng mà cũng rất là lạnh luôn hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem cảnh trong này nhé mọi người nhé cùng với mình đi nhé các bạn nhé và mình có một cái kênh của bạn à, Y Huỳnh ấy Y Huỳnh là cái kênh mới lên thì rất mong mọi người ủng hộ cho kênh của bạn đấy nhá thì bạn ấy mới à, lập cái kênh này lên À, bạn cũng có cái lòng đam mê làm YouTube thì à, mình cũng muốn là mọi người biết đến và hãy à, ủng hộ bạn ấy nhé kênh của bạn ấy là kênh y, y Bình các bạn ơi và lát nữa thì mình sẽ cho hình ảnh của bạn ấy cùng với tên kênh của bạn ấy mọi người có gì ủng hộ bạn ấy nhé và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng với mình đi tham quan trong này nha mọi người Nào, cùng theo mình nhé mời các bạn vào trong khuôn viên và cùng đi với đoàn mình sẽ review cho mọi người xem phong cảnh ở trong khuôn viên này nha mọi người nhé các bạn à, có tới thành phố Móng Cái du lịch thì hãy à, về Trà Cổ nha các bạn và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng với mình đi à, xem khuôn viên trong khu vực này nhé các bạn nhé nào xin mời các bạn cùng đi theo mình nhé bạn ơi, hiện tại mình đang xuôi theo chiều thành phố về tới à, Trà Cổ các bạn nhé. À, đoạn đường là có 12 km các bạn ạ. Thì à, qua biểu tượng đầu tiên này mình mời các bạn vào đây tham quan một chút các bạn nhé. Xong rồi mình tiếp tục hành trình xuống dưới Trà Cổ nha. Thưa với các bạn, đây là cái biểu tượng du lịch. Thì bây giờ mình đang ở trong cái sân của cái biểu tượng này. Mời mọi người tham quan một chút ở đây như các bạn cũng đã thấy đấy là quanh biểu tượng là có một cái đầm các bạn ạ thiết kế theo phong thủy biểu tượng ở giữa và đầm nước ở một xung quanh thì nhìn rất là đẹp luôn và tất cả những khách du lịch đi tới ờ, móng cái mà xuống tới trà cổ mọi người đều ghé thăm nơi đây các bạn ạ và hôm nay trời rất là nắng thời tiết rất là ấm áp các bạn ạ thì uh, trên làn sóng hồ lăn thân đánh bạc thì ờ, mình sẽ mời mọi người đi ờ, một vòng tham quan ở biểu tượng nhé các bạn nhé giới thiệu các bạn đây là những khách du lịch ờ, ở xa đi người ta cũng vào qua đây thăm biểu tượng các bạn chụp hình chụp ảnh lưu niệm ở đây các bạn nhé bây giờ mình mời các bạn à, cùng với mình đi ra phía ngoài xe này và tiếp tục à, chuyến hành trình của mình xuống à, xa vĩ các bạn nhé và bây giờ bắt đầu mời các bạn đi cùng mình nào các bạn ạ từ hướng thành phố đi về tới xa vĩ địa đầu tổ quốc thì mình sẽ phải một cái cọc trào này các bạn nhé đằng phía sau cái cọc trào này là chúng mình đã tới xa vĩ địa đầu tổ quốc rồi đấy các bạn bạn đang có mặt ở vành đai biên giới các bạn nhé km số 0 tính từ đây trở đi các bạn ạ Và mình cũng đã tới Sa Vĩ đấy các bạn, địa đầu Tổ quốc đấy nhé Đây là nơi à, mình phải qua cái cổng này để mua vé Mình sẽ mua vé vào tham quan du lịch ở bên trong các bạn nhé Và bây giờ mình bắt đầu vào phòng soát vé các bạn ạ Sau khi mua vé xong mình review cho các bạn xem những cái đồ ờ, lưu niệm bán ở đây nhé mỗi một khách du lịch ra đây chơi theo đoàn khi về là thường là mua theo những cái đồ lưu niệm để kỷ niệm một lần về Sa Vĩ Trà Cổ Móng Cái các bạn ạ đây là những cái biểu tượng rất là đẹp luôn các bạn ơi các bạn vào đây du lịch thì khi về nhớ mang cho mình một món quà lưu niệm các bạn nhé là biểu tượng các bạn ạ các bạn đánh dấu ờ, một lần được đến thăm móng cái nhé các bạn nhé đầu tiên mình mời các bạn à, tham quan phía bên trong các bạn nhé đây là một à, gian nhà một gian nhà tranh thì đúng hơn rất là phong cách lịch lãm các bạn ạ kết hợp với lại phong cách hiện đại một ngôi nhà rất là đẹp luôn mời các bạn đi ờ, cùng mình bắt đầu khám phá nhé